Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình anh em nhé Và hôm nay mình tiếp tục chơi trải nghiệm và kiếm tiền với anh em trên con game có tên là 68 game bài đây anh em ạ Em nào muốn chơi, muốn trải nghiệm cũng như là muốn kiếm tiền ấy, anh em có thể nhấn ngay vào phần mô tả video của mình hoặc dưới phần comment đầu tiên mà mình đã ghim ở phần bình luận anh em nhé Anh em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền rất là nhiều game ở trên này ha Từ tài xỉu này, sóc đĩa này, rồi bầu cua, baccarat và rất nhiều là trò chơi khác để anh em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền anh em nhé Và ok, thì anh em quan sát này hôm nay mình có số vốn là 10 triệu ba nha và mình sẽ chơi trải nghiệm kiếm tiền trên con game có tên là sóc đĩa nhá mình thì mình trong game này mình thích nhất là trò sóc đĩa cũng như là tài xỉu nên mình thường hay chơi sóc đĩa lắm anh em nhá em nào mà thích chơi sóc đĩa anh em có thể tham khảo nhá rồi có số vốn là 10 triệu ba đó thì bây giờ quả đầu tiên rồi mình chờ vào sau mình đánh nha anh em nhá rồi mình chờ bán mình xem bán này là về gì anh em ạ à? là về chặn anh em nhá là 22 này ok mình sẽ xem cầu này là về hai chẵn một lẻ là 211 này anh em ạ là một rồi là 13 lần này mình sẽ đánh lẻ anh em nhé và quả đầu tiên mình sẽ đánh là một triệu rưỡi anh em ạ đó đánh cho anh em một triệu rưỡi và vừa nãy mình có số vốn như thế nên mình sẽ cố gắng chốt lãi chốt lời cho anh em một cho đến 2 triệu nhá ok cùng chờ đợi xem về gì anh em nhá ờ lại về chặn anh em ạ về 22 rồi về 4 chẵn luôn rồi anh em ạ nếu mà chẵn như thế này mình vẫn theo cầu nhá hiện tại đang là chẵn này thì mình sẽ đánh một triệu rưỡi mình sẽ gấp thêm lên nhá vừa nãy mình đánh một triệu đúng không triệu rưỡi đúng không lần này mình sẽ gấp đôi lên là 3 triệu này cũng là đánh cửa là cửa ba đỏ một trắng nữa anh em nhá 500 nghìn này anh em ạ mình sẽ đánh chéo cánh anh em nhá rồi chia sẻ với anh em ấy trong Mấy hôm nay hồi đấy ăn luôn anh em ạ Đấy là hôm nay mình sẽ đánh đều tay là một triệu cho đến một triệu rưỡi em nhá Đó Rồi hút luôn cho anh em vừa lãi là một là hơn một triệu đúng không anh em Rồi ván này mình sẽ đánh lẻ 500 nghìn thôi Và đánh thêm 100 nghìn chỗ là ba trắng một đỏ nữa anh em nhá Rồi cùng chờ đợi xem về gì anh em nhá Ok về lẻ luôn em Anh em thấy không đó cộng luôn là bao nhiêu đấy ồ vừa nãy mình ui về luôn hai con này giống hiện nhau luôn chứ em ạ thêm 11 triệu chín rồi và chốt lãi cho em là hình như là một triệu chín rồi anh em ạ rồi cố gắng là mình đánh trên 12 triệu này lẻ à, lần này mình sẽ vẫn theo lẻ tiếp nha và mình sẽ là đánh thêm chéo cánh này và mình vẫn đánh giống như ván trước nha rồi cùng chờ với xem về gì anh em nha. đó lại về lẻ tiếp anh em ơi lao lên 12 triệu 2 rồi anh em ạ đó ngon chưa rồi ok thì mình đã chốt lãi chốt lời luôn cho anh em nhá ok rồi thì chia sẻ với anh em ấy anh em nào mà muốn lạc tiền ấy em quan sát ở góc bên phải dưới cùng này đó, anh em nhấn mục nạp tiền cho mình nhá và chia sẻ với anh em ấy là hiện tại 68 cái bài đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn luôn anh em nhá khi anh em làm 100 000 sẽ tặng ngay 50 000 cũng như là 300 000 tặng ngay 100 000 luôn anh em nhá đó anh em ở đây có thể lạp tiền trực tuyến này thì ở đây anh em có thể nạp qua ví điện tử Momo cũng như Zalo Pay và Viettel Pay và min nạp đây là 10 nghìn nhá. Ngoài ra anh em có thể nạp qua thẻ cào cũng như là ngân hàng này. Thì ngân hàng thì min nạp ở đây là 5 nghìn thôi nha anh em nhé. Đối với người banh thì anh em nhớ sao chép đúng số tài khoản cũng như chủ tài khoản này. Đó, đó là cách nạp tiền trên game này. Ok, nếu mà anh em nào không muốn nạp tiền thì em có thể tham khảo mục đại lý này. Thì đối với con này game này á, trả thưởng hoa hồng cực kỳ cao này em ạ, lên tới 1.5 anh em nhá. Đó, bình thường em chơi những game như kiểu Tây Win, I Win Kwin hay uh, Sifan 68, xếp 68 thì trả nhỏ bao nhiêu ạ? Là 0.6 đúng không ạ? Là cao nhất cùng lắm lên tới 0.9 những con game này nhá là trả thưởng lên tới 1.5 tức là gấp đôi gấp đôi những con game khác rồi nha nên chính vì thế anh em nào mà có nhu cầu đấy mong muốn làm đại lý thì anh em có thể ưu tiên tham khảo con game này ha rồi tiếp theo nữa này là anh em rút tiền thì em nhấn vào mục rút tiền ở góc giữa màn hình này thì min rút cho con này là 100 nghìn nha anh em nhá anh em cứ chơi chơi cứ chơi trên 100 nghìn là anh em rút được nha đó trước khi rút tiền anh em sẽ tiến hành thêm thông tin vào tài khoản ngân hàng cho mình nhá ok thì à, như vậy là mình đã chia sẻ cũng như hướng dẫn anh em cách chúng ta bắt cầu của trò sóc đĩa đấy thì cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ đến kênh của mình thì anh em nào uh, muốn chơi trải nghiệm kiếm tiền trong game này ấy, có thể tải tải qua đường link mà mình để dưới phần mô tả à, dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình nha còn bây giờ em lại tất cả anh em trong những video tiếp theo những video sau trên kênh của mình nha